Hello xin các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Mình là Đại đây Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với, Chúng ta sẽ quay trở lại với khóa học à, Từ học lập trình với Python Bài bài 3 nha Thì nếu các bạn hay thích video này Thì các bạn nhớ nhấn một like, share, subscribe Và các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần một tệ Nếu các bạn không hiểu gì để mình giải thích cho các bạn nha Bây giờ bắt đầu nè thì bài trước thì chúng ta đã học cách được tải uh, fighter và Ida tìm hiểu Ida là gì fighter là sao nữa nó ra chút ít gì bây giờ chúng ta sẽ làm thì khi chúng, lúc đó chúng ta đã tải chọn một cái Ida thích hợp thì chúng ta đã tải chúng ta đã tải cái phần mềm xem này xuống mình nhấn nút chuột đây nó sẽ hiểu màn hình đây còn nếu các bạn không thấy nó cho màn hình thì các bạn có thể nhấn dưới sợ đây các bạn ghi chữ 300 nó sẽ hiện lên chữ 300 community editor đọc ghi phiên bản đó nó chữ bc đây à chữ vậy nói chung này nó phải có cái logo đây nha cho không có cái logo đó thì nó sẽ không có chạy được rồi rồi, thì các bạn nhấn đúp chuột vào 300 và các bạn đợi bởi vì cái này nó cũng có thở nó hơi đơ đơ nên các bạn cố chịu chút rồi thì vai cho nó đang trong quá trình chạy á thì các bạn cứ đợi nha còn nếu mấy bạn các bạn nào ấy mà không có kiểu loại idol như vậy vậy thì các bạn có thể bật tải mấy cái idol khác à, mấy cái idol mà kiểu mà phù hợp với kiểu loại máy tính của bạn lỗi máy tính nó kiểu máy tính cũ giống như Win SB, Win 7, Windows 7, Win hoặc là Windows ờ, gì đó nó không có chạy được thì các bạn có thể dùng mấy cái either khác nha mà nó hỗ trợ giúp hỗ trợ được cho mấy bạn rồi nó đang chạy các bạn đợi còn mới mấy bạn mà mới mở ra bay che mấy thì nó sẽ có cái phân đời họ thường là thông báo đó các bạn chỉ cần nhấn nút close hết thôi nhưng tới cái đoạn này các bạn đừng nhấn nút sensor nha có nút close thì nhấn cho được có nhấn nút sensor nha đấy giờ nó đang chạy chúng ta sẽ đợi rồi thì nó để cái xong rồi đây nó bật lên lâu à đấy lúc đầu thì các bạn uh, đây đây thì là cái màn hình chính của cái máy thì đây khi chúng ta mới bắt đầu thì ờ, nó sẽ hiện lên cái chữ new quay cái bạn nhấn chữ new đây à cái bạn nhấn nút đây các bạn muốn tạo ra một cái thương một cái thương ờ, trình nào đó thì các bạn cắt lên các bạn đừng có cắt ra đừng có nhấn ít nhấn nút đây thu nhỏ lại các bạn vô trong thư mục này đó cố định đi giống như là trong cái lập trình của mình đi giống như mình tạo ra một cái thư mục new à đây auditor mình vô auditor mình nhấn like new là folder rồi mình ghi tên ra file file đây file turn đấy các bạn đừng có ghi tiếng các bạn đừng có ghi tiếng việt nha chứ không nó có lúc đó không có chạy tiếng việt rồi các bạn nhấn nút chuột vô mình sẽ các bạn muốn các bạn nhấn nút thích đi comment nè ờ hiện ra cái này đúng không thì các bạn xóa hết các bạn ghi chữ tên giống như à, ờ, chương trình đi chương trình nhớ là không nó không có cách nha nó cách là kiểu nó sao ấy xong rồi chấm bơ lưu ý sau bên phải cái tên nó sẽ có chữ bơ nha rồi nhấn enter nó hiện màn hình đây mình nhấn nút yes là xong rồi còn nếu mấy bạn này mà không thấy cái chữ chấm bơ đây ấy cái chấm bơ loại tiệm tin là gì ấy các bạn nhấn nút view đây à các bạn nhấn nút up updater đây và nhấn nút các bạn nhấn view lại nữa đây và cuối cùng các bạn kéo các bạn thấy cái các bạn kéo xuống các bạn nhìn thử coi nó có cái phân đây không đây nếu các bạn thấy cái phân mà hai exception for a num right five times thì các bạn thích nó để cho nó không có dấu ờ, dấu ok nữa rồi nhấn nút F3 rồi nhấn nút ok nó sẽ hiểu lên cái phong chống mưa đây rồi các bạn biết đó là loại có là chỉnh được Wow, giờ chúng ta sẽ quay lại quay trở lại với Bcam các bạn nhấn nút right à, các bạn nhấn nút open cái đây cách để đờ mở nó đấy nó chịu nó hơi lạ nha rồi giờ chúng ta sẽ tìm cái phát ra nó sẽ có ba cái audio server hạt y giờ mình mới giờ chúng ta sẽ mở lại cái đường dẫn đến cái tiệm tin mình mới tạo lại, ấy chúng ta kéo xuống coi đây đây đâu ta file thân kỳ anh đây rồi nó có chương trình chấm y các bạn nhắn nút chuột qua à. là đấy chúng ta đã mở được một cái tiệp tin một cái tiệp tin file Python chương trình file Python này đó chính là tờ là chương trình chấm y đấy vậy là đó là cách để mà mở cái tiệp tin nha và giờ đến giờ giờ đến phần nữa mà lập trình giờ, giống như cái kia lệnh mình ghi print à, hello đây cái đây là nó mà in á bài sau chúng ta sẽ học về vậy và khi và nếu chúng ta muốn thông dịch đó chúng ta nhấn nút run man đây à, ờ, nhấn nút này đấy ở dưới nó sẽ hiện lên chữ hai tem hai by hai by tem what nhấn nút đây lại nó chỉ ghi là hai ba tem đấy do ngay khi uh, nó sẽ hiện lên vậy nha hệ chúng ta nhấn shift về F10 đây chúng ta hình à mày xin lỗi các bạn thôi khơi không đây không phải là hai ba trăm mà là khi chúng ta nhấn nút men đây ấy chúng ta thấy cái men hình đây không cái phần này chúng ta nhấn mù tên rồi chúng ta nhấn edit configuration là lúc đó thấy không chúng ta sẽ chọn chúng ta đừng đây đây đây chúng ta nhấn chuột phải lên men hình đây chúng ta nhấn nút run chương trình thì nó chạy luôn đấy chúng ta giờ chúng ta mới thấy chữ hello à cái lúc này ấy là nó bị lộ nó lộ cái tin men chấm bơi rồi các bạn hãy phải cẩn thận nha trước khi mai mở đây ở bên trái ấy, nó sẽ có phần project phần này ấy là cái phần mà chung phần mà nó sẽ hiện nó sẽ liệt cơ mấy cái chương trình mà mình đang mở đây à kỳ anh chấm bơi men chấm bơi nhưng hiện giờ mình đang dùng là chương trình chấm bơi còn phần đây ấy là phần cái phần uh, ờ, các tiệp mà mình đang mở ra ấy cái chương trình mình đang mở ra nó có bao gồm chương trình chấm bợi giờ nếu chúng ta nhấn nút chuột lên cho cái kỳ ảnh chấm bợi đây à đấy chúng ta thấy không trên này nó sẽ hiện là team kia phân kỳ ảnh chấm bợi chúng ta cũng có thể tách nó ra hoặc là gắn vô lại tách nó ra à. đấy chúng ta cũng có thể tách nó ra hoặc là gắn vô lại hoặc đỡ bên phải Thẹt cũng có thừa là đỡ bên đây Quay lại Rồi chúng ta nhấn nhấn di chuột ấy Chúng ta di chuyển là ta chỉ lên xuống trái phải được dây Rồi chúng ta quay lại gắn lại vô đây Rồi Giờ chúng ta Nên là cái thanh này ấy nó sẽ hiển thị cái tiệp mình đang mở nha Rồi còn phần dưới ấy là phần quan trọng ha, phần, phần đây chứ hai phần quan trọng nhất là cái phần đây phần mà đỡ bài xúc dữ liệu và cái phần soạn thảo phần đây là giống như vừa cái mình phần đây là cái văn bản rồi mình có lợi soạn thảo vân vân cái thứ ở đây nhưng ấy khi mà mình muốn xuất ra mình thông dịch qua thử nó có đúng ý, đúng đúng cái ý mà mình muốn chạy chưa thì các bạn nhấn chuột phải các bạn nhấn nút run chương trình đấy nó sẽ cắt chữ hello ở dưới đây các bạn thấy chữ hello chưa đây chữ hello đây à. nó gì chữ hello vô đây đây cái phần này là phần đỡ máy xúc chương trình như vậy nha các bạn đừng có nhấn nút màu xanh đây nha nút màu xanh đây kiểu hôm nay muốn bật uh, nó nó chỉ tròn cái chương trình nên nó chạy hơi lâu chúng ta uh, nhấn tổ hợp phiếu cô control lầu uh, Ctrl nè à. Ctrl Shift với F10 đây là các bạn thấy nó chạy ở dưới đúng không Rồi khi chúng ta bật men đấy Kỳ anh nè Mình green Kỳ anh Đây qua từ hai chương trình này Và nhấn cô Ctrl Shift với F10 Nó chạy cái đây Cho nó không có chạy cái chương trình này nữa Thì các bạn hiểu chưa Đấy đó cách được máy chạy. cho nếu mà dùng đây ấy chúng ta nhấn nút mũi tên đây chúng ta chọn chuông trên kỳ anh đây nha à, nếu còn nếu mà chúng ta muốn lưu ấy cái chuông trên bờ chấm bờ ở đây chúng ta muốn lưu lại cái chúng ta mới ghi đây chúng ta có thể nhấn còn chọn save hãy nhấn file, nhấn vào file nhấn nút save ồ oh. nhấn nút save đâu ta nhấn lắm cho xây là xây lưu đâu còn nếu chúng ta muốn lưu nó ở uh, lưu nó thiệt ấy thì chúng ta nhấn xây as chúng ta đặt tên cho đây à chúng ta đừng có thay đổi chấm nha cái đó là lò điệp tin đó để phân biệt giữa tên và kiểu điệp tin chúng ta cho nếu các bạn làm sai là nó sẽ bị hôm nay ghi là chu trình hai chu trình hai sau lâu cái đây cái phần cái phần gì ta à, phần mà mình sẽ lưu ở đâu hôm nay chọn lưu vẫn phải Python kỳ ảnh nhấn nút ok nó thì đây chương trình hai mình gửi là hello hai đấy vậy chúng ta đây hello hai vậy chúng ta để làm xong hai tạo là hai cái chương trình của chúng ta rồi thì còn cái cuối cùng đó chính là nếu mà các bạn muốn chạy đây chạy muốn tạo lên một cái chương trình mới ấy, chương trình Python mới chúng ta nhấn file rồi nhấn nút new rồi được gọi nhấn nút new project cái đó tạo lên một cái dự án mới tốt nhất đừng là nhấn và chỉ cần nhấn nút new thôi và ở dưới này chúng ta chỉ thấy cái phần Python file rồi nhấn nút nhấn trái vào Python file và đó chỉ ở màn hình đây mình đặt tên nha mình phải đặt tên cho cái đây mình đặt tên thôi cho mình được con uh, ghi chấm bự nha rồi mình ghi là chuông chương chuông chương chuông chương ba ơi đây chúng ta rồi ở dưới này nó chỉ có ba phần mình vẫn nhấn nút chuột vào file thân file này luôn rồi nó là tạo ra cái chuông trình ba rồi mình in la lên rồi hello ba rồi qua giờ mình lưu nhấn nút file rồi mình nhấn control với s tổng hợp ấy ra chương trình này ấy nó chưa lưu ấy lên này ấy nó chỉ lưu ở một cái khu ổ đĩa nào chúng ta nhấn file chúng ta nhấn nút save rồi new name chương trình ba đúng không mình vẫn đợi ở chỗ Python key anh order đây nha mình nhấn nút ok rồi ok chúng ta sẽ mở lại cái thư mục và chúng ta để thấy trên này nó đã có ba cái chương trình mình mới tạo ra đây đấy các bạn đã thấy chưa và à, giờ chúng ta về bài học này chúng ta đã biết cách được sử dụng cái cloud idea uh, by time này rồi và cách đỡ mở tạo liêu liêu hoặc là xuất à, ờ, hoặc là cái thông dịch chương trình và giờ à, và giờ video đến đây cũng kết thúc rồi thì nếu các bạn không hiểu cái ờ, câu nào ý nào ấy thì các bạn nhớ nhận xét ở dưới phần mô tả phần nhận xét để mấy mình giải thích cho các bạn nha và giờ lần sau mình sẽ làm thêm bài 4 nha về bài trừ bài 4 trở đi nó sẽ là kiểu phân thực hành nha bây giờ xin chào các bạn và bye bye bye